Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Dạ, em có mong muốn là mong mẹ em mau hết bệnh nè Với lại nếu mà cô chú giúp đỡ thì em cảm ơn cô chú rất là nhiều ạ Hiện tại là Phước à, đang có mặt tại à, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ để ghé thăm hoàn cảnh của ba chị em Thảo và đây là mẹ của ba chị em Ủa tình trạng của chị hiện tại bây giờ làm sao rồi uh, anh? Bác sĩ đang theo dõi cái chân ờ, đợt mổ anh. À, theo dõi cái chân để tại mổ. Dạ. À, hôm bữa là chị nằm ở bên ờ, đa khoa thành phố rồi bác sĩ nói sao mà chuyển qua đây vậy anh? Bữa đó chị em nuôi rồi chuyển lên đây em cũng không có ở đây. À nghe, nghe chị em nói lại là cái chân ờ, ở dưới điều kiện ờ, là máy móc ờ, mổ không đủ điều kiện nhưng mà chuyển lên tiếng trên này đã đủ điều kiện để mổ ờ à, vậy đó hả rồi bây giờ là chưa có phòng hả mình nằm ngoài hành lang luôn À. đang nằm ở ngoài hành lang nha cô chú anh chị thì ngày mai em mới ghé nhà nhưng mà bữa nay em ghé lại đây em thăm chị mấy gài nhớ con không có nghe em nói hiểu không gật gật đầu cũng được không cần phải nói nhớ mấy à, con nhà không gán gìn sức khỏe nha à, ngày mai em ghé em gửi tiền cho không biết mai chị gì kia có nhà không ta chị là thường chăm sóc ờ, chị ở đây là chị đó là chị thứ mấy chị thứ ba chị thứ ba mà là tức là gia dế sao ta là, là em của chị này chị này là em ruột luôn á hả dạ. à chị thứ ba còn chị này thứ mấy thứ hai à chị chị thứ hai vậy là mấy gài là nhờ uh, chăm sóc dạ mà chị mới về à. Ờ, thôi em mới lên à mới lên coi giùm phụ dạ rồi tối tối chỉ lên chỉ ngủ dạ gán nhìn sức khỏe nha chị ờ, Hải Yến à, mấy gài thì em cũng có ghé bên nhà anh Bển rồi biết được hoàn cảnh của chị á nên ghé lại uh, thấy cái hình quá trời đau lòng bữa hổm mấy bữa hổm chị nặng lắm nhưng mà bữa nay là thấy chắc đỡ hơn nhiều rồi đó thấy mặt tươi tắn như lại có có sắc hơn rồi nè cái chân cái chân dữ lắm cái chân dữ lắm hả đây hơi hơi thôi chị sưng á hả ôi chân sưng quá trời bị tiểu đường hả chỉ là bị tiểu đường tiểu đường là bữa trước nhất cái chân đó phải không dạ dạ nhưng mà hên ha giờ đỡ tại vì đang ở trong bệnh viện á phước cũng không dám ờ, quay quay ờ, quay nhiều á cô chú anh chị nên ờ, chắc có lẽ phước xin kết thúc clip tại đây và phước sẽ ghé nhà để thăm và gửi tiền gửi tiền cho mai chắc nhờ chị của chị kia về nhà đi em vô em trao tiền đó rồi em thăm mấy bé luôn có đem đồ qua cho mấy bé anh bệnh nữa dạ dạ vậy nha dành sức khỏe nha để về với mấy đứa con nha mấy đứa con nó nhớ cũng nhớ chị dữ lắm á trời khóc mà chứ không nói được rồi xin chào cô chú anh chị nha